đây mình để cho hai anh em mình uh, ờ, nhóm lửa nha các bạn nó nhúng uh, ờ, từ trời nắng mà đến trời mưa có lửa <laughs> ý là sáng anh làm sẵn anh nấu sẵn hết rồi nha vô đây mà nấu cái nữa chắc tới ba giờ chiều luôn bữa <laughs> vô nướng con gà không mà cái tiếng hồ đó năm tiếng hết đấy bởi vì rút kinh nghiệm lần này là ở nhà làm sẵn hết chuẩn bị đầy đủ rồi vô đây là nhúng lửa quất thôi bạn kiếm tới người Ui, bạn bò kìa Hello bạn Nhớ bạn lắm á Thương lắm á thôi thôi phải nó đi vậy thôi Kìa nó góc ngõ lên giờ mày kìa tướng mềm chưa bây giờ là thử thôi chứ chưa chưa chưa dám mời ai đúng không thì nào ăn được mới mời phải không chưa ừ, hồi anh không xài rồi nhúng lại gai ăn được rồi mì miết gì đó ăn nhúng đi ừ bỏ vô vô, vô thôi đừng bỏ nhiều là không có lạc đâu còn nó sắc mời mọi người nha mọi người mời các bạn ở dưới này mình nha các bạn đây là lẩu bò cái lẩu lẩu dê chứ ờ, lẩu dê lẩu dê tiên quá cắn con cục thịt dê mà cảm giác bị không tiên luôn này mà được ngậm cái ghe cái này <laughs> quá ừ ngậm nhãn ngọn ăn mà không mời tay mình ăn mời em trước đây đã <laughs> ăn dê giờ 35 á dây con chiên á cứ biết bỏ sải vô chưa không cứ mùi sải cũ rửa ăn đúng mùi dê là phải rửa cái sải với đập gừng gừng với rượu ăn đi cho chấm khét để cục môn là tay nè chấm bể luôn bây giờ bể đừng có dành ăn gì trời Đây, <laughs> mình thấy không thấy không là đi ngủ đi mày hạ đi tao đừng ngon mày hạ đi hạ đi rồi tao mới có mông đi gấp bay bay quá lộn chén nước đi bể hết rồi tại để cho tao làm 真他妈的不光。 lên kia về hai tao cái mày dục cái mương luôn tao cái mày dục cái mương luôn đó mình luôn lên xe về hết giới xe em công rửa mông gà còn mông gà hồi tưởng nó đắp ở tại ơi còn thịt nó kìa 他丫头。 aluminum không em nó chơi với da bò ha anh em con hầm con hầm cho nó mềm ha rồi con ra con nướng lại ăn nó giòn ăn chụp chụp chụp chụp ngon lắm cứ chị cũng ngon chiên nó cũng hồng lên như bánh tráng ăn chợ bữa nào rảnh ờ, diễn hai cái bự như cái này cũng hơn mà cái này đâu đi quay phim đâu nằm đi ăn thôi cũng quay phim lâu lắm hôm nay clip ờ, của anh em mình nội dung là ăn uống no say rồi đi về